như các bạn đã thấy ở đây thì à, ở đây hôm nay mình sẽ có một món bánh nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ đố các bạn đoán được đây là món bánh gì à, mình gợi ý một chút nhé bánh này có nguyên liệu từ yến mạch và bột nguyên cám là thành phần chính này nhìn cho bánh giống gì các bạn nhìn có giống bánh cookie không ạ à, bánh này thì mình tiết lộ nhé thì bánh này hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn à, làm đó chính là bánh cookie yến mạch mix hạt thì à, như các bạn thấy ở đây này thì ở đây à, cái bánh này sau khi mà đã nướng xong ấy, đã để nguội thì bánh khá là giòn bánh được làm từ ờ, yến mạch và bột nguyên cám thì là hai cái loại rất là tốt cho cái người giảm cân bánh này thì có cái hàm lượng chất xơ cao hàm lượng chất béo thấp làm cho cái người ăn nhanh no và no lâu hơn nữa như các bạn thấy đây này bánh dạng cookie này khi mà chúng ta mang đi ấy, tức là thường thì những cái người ăn kiêng thì người ta sẽ hay ăn những cái bữa phụ bằng những cái loại bánh ăn kiêng này hoặc là cái bữa tối bằng cái bánh ăn kiêng này thì cái bánh này ấy, chúng ta mang đi đâu cũng rất là tiện lợi và bánh thì cực kỳ dễ ăn chỉ cần một đến hai cái bánh này kèm một cái cốc sữa tươi không đường thì à, chúng ta có thể hoàn thành một cái bữa xế chiều hoặc là một cái bữa tối vô cùng là nhẹ nhàng mà đủ chất à, đủ chất sơ đủ chất dinh dưỡng làm cho cơ thể không bị đói và không tổn hại đến dạ dày ạ thì ngay sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh khi yếm mạch mix các loại hạt này nhé à, tên đi theo mình nào xin chào các bạn À, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tiệm Bánh Mộc Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái loại bánh dành cho người ăn kiêng rất là dễ ăn ạ Và gần như là à, nó được ờ, làm từ hai cái loại thành phần chính là yến mạch và bột nguyên tám thì à, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là bánh ờ, món bánh cookie yến mạch mix uh, hạt ở đây hạt thì mình sử dụng ba loại hạt hạt à, hướng dương hạt à, dưa và nho khô thì ở đây mình sử dụng tổng ba loại này là 120g 120g ba loại này 50g yến mạch yến mạch ở đây thì mình sử dụng là yến mạch cắn cắn vỡ như các bạn nhé yếm mạch cắn vỡ đấy đó thì nó sẽ đỡ khô hơn là cái yếm mạch cắn dẹp và ở đây mình sử dụng là bột nguyên cám mình sử dụng 100 gram bột nguyên cám cái hỗn hợp lỏng ở đây của mình thì gồm có mật ong dầu ô liu và một quả trứng gà đó thì bây giờ ở đây là mình sử dụng 50 gram mật ong 50 gram dầu ô liu và một quả trứng gà thì bây giờ mình sẽ đập trứng gà vào và mình trộn cái hỗn hợp khô lại với nhau mình trộn cái hỗn hợp khô lại với nhau trộn đều lên như này sau đó thì mình cho cái hỗn hợp ướt này vào mình nhào mình nhào cho đến khi mà hỗn hợp khô và hỗn hợp ướt nó quyện lại với nhau đó thì um, bây giờ như các bạn thấy là cái hỗn hợp này của mình nó đã quyện lại với nhau rồi giờ thì mình sẽ bỏ cái khay này ra mình uh, sử dụng cái khay mà mình đã lót cái uh, nướng đó bây giờ thì mình sẽ nặn bánh các bạn lưu ý cái bánh này nhé mình nặn càng mỏng thì bánh càng giòn mình sẽ à, vo viên bằng thế này sau đó mình ấn dẹp ra đó đây thế các bạn vào viên và các bạn ấn cho đến hết lưu ý nhé các bạn ấn càng dẹp thì bánh nó càng giòn ạ đây ngay làm rất là dễ đúng không ạ bởi vì thường những cái dạng cookie yếm mạch ấy, thì sẽ là cookie chuối yếm mạch thì nó sẽ mềm còn cái dạng này thì mình không cho chuối mà mình um, sử dụng dầu ô liu và trứng trứng những cái dính dầu ô và mật ong để tạo vị nên là bánh nó sẽ giòn và dễ ăn hơn ạ ra cái bánh này làm cũng rất là nhanh thôi ạ mà nặn bánh xong thì bây giờ chúng ta sẽ đem đi nướng chúng ta sẽ nướng cái bánh này ở nhiệt độ là 170 độ trong khoảng thời gian từ 25 đến 30 phút ạ thì à, các bạn lưu ý đối với cái lò nướng công nghiệp ấy thì cái nhiệt của nó nó sẽ đều hơn còn à, đối với lại cái lò nướng gia đình thì nhiệt không đều thì các bạn cần phải sử dụng cái nhiệt cái lò để cho cái nhiệt độ nó chuẩn chuẩn xác hơn thì bây giờ mình sẽ đem bánh đi nướng nhé như các bạn thấy bánh sau khi mà mình đã nướng xong thì mình bỏ ra khỏi lò cho bánh nguội Đó, màu bánh rất là đẹp bánh lúc này là đã đã đã nguội rồi nên là sờ khá là giòn bánh này ăn sẽ giống như dạng cookie ấy ạ nhưng mà bởi vì là bánh này mình không sử dụng bơ với lại không sử dụng đường thế nên là nó sẽ không kiểu sốt nhưng mà bánh sẽ rất là giòn đấy ạ ăn rất là ngon giòn luôn các bạn ạ đó bánh này rất là dễ làm ăn ngon lại còn tốt cho sức khỏe Đấy, các bạn ừ, có thể làm theo à, video mà mình đã hướng dẫn nếu mà có vấn đề gì mà chưa rõ thì các bạn cứ để lại bình luận nhé à, chúc các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại